Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Các nước đề phòng Trung Quốc, Việt Nam thì phá cửa cho vào. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã biết ờ, trên thế giới đã dấy lên cái lo ngại trước việc Trung Quốc liên tục có những động thái xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và ngay cả châu Âu, Mỹ và Canada, Úc, nhiều nước khác đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam phản đối Trung Quốc về hành động này. Và các nước lớn trên thế giới ngày càng cảnh giác với Trung Quốc và họ đã phải đưa ra những chính sách chặt chẽ hơn với các đầu tư cũng như công ty Trung Quốc và những nhân sự đến từ Trung Quốc. Và hiện nay báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về vụ việc uh, nghiêm trọng ngày càng diễn ra nhiều trên thế giới liên quan đến Trung Quốc. Các nước lớn đề phòng Trung Quốc như thế nào? Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình và Thủ tướng Ấn Độ uh, Modi tại một hội nghị thượng đỉnh ở khối BRICS cảnh giác trước sức mạnh và tham vọng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, các nước lớn như Ấn Độ, Nhật, Liên minh châu Âu đã tăng cường các hoạt động hải quân xung quanh Trung Quốc cũng như mở rộng hợp tác an ninh với nhau, các chuyên gia đã cho biết như vậy. Tại buổi hội thảo có chủ đề Đối phó Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương được tổ chức vào hôm 26 tháng 11 ở Viện Nghiên cứu Hudson ở thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Các chuyên gia đã từng của nhiều quốc gia trong khu vực đã trình bày về sự trỗi dậy của Trung Quốc nhìn từ lăng kính của đất nước nơi họ đến. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng uh, hai nước là Ấn Độ và Trung Quốc hiện nay vẫn có những cái mâu thuẫn rất nhiều, đặc biệt là khu vực biên giới. Và Ấn Độ là một nước rất đông dân, có biên giới sát với Trung Quốc, cũng tỏ ra hết sức thận trọng uh, trước một nước mà luôn hung hăng đối với các nước khác xung quanh. Đây là hình ảnh ông ờ, Jai Khan, giám đốc chương trình Hoa Kỳ của Viện Nghiên cứu Obersver ờ, tại ờ, Ấn Độ, Lo Âu. Trong vòng một thập kỷ, chúng ta đã chứng kiến sự vươn lên của một siêu cường toàn cầu thật sự. Ông uh, Jai Khan, giám đốc chương trình Hoa Kỳ của Viện Nghiên cứu uh, Obers ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã phát biểu tại buổi hội thảo như vậy. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm tiếp xúc với của ông đối với các quan chức và học giả trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương từ Tokyo, Đài Bắc, Colombia và Honolulu, Kuala Lumpur cho tới Hà Nội. Ông nói, ở tất cả những nơi này ông đều nghe những lo ngại và quan ngại giống nhau về sự vươn lên của Trung Quốc trong vùng. Và các nước thì rút ra bài học, đã khi làm ăn với Trung Quốc, thường họ chẳng được lợi là bao, mà đôi khi rước họa vào đó là những thảm cảnh ờ, môi trường ô nhiễm, những dự án nằm đắp chiếu và ờ, những khoản tiền vay nợ mà không biết bao giờ mới có thể trả được Trung Quốc và cuối cùng rất nhiều nước đã phải ký nhượng địa cho Trung Quốc hàng trăm năm để bù lại ờ, cái khoản tiền mà họ đã vay của Trung Quốc và đó là mục tiêu mà Trung Quốc đã đạt được đối với nước như vậy và trong đó có những nước mà cả Việt Nam. Và các chuyên gia quốc tế tiếp tục phân tích như sau. Đây là hình ảnh của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Ông Gia Khan nêu lên bốn lý do chính mà thế giới nên rẻ rặt với Trung Quốc. Thứ nhất là sự thiếu minh bạch trong cơ chế ra quyết định ở Bắc Kinh trong bối cảnh nước này đóng vai trò lớn trong các vấn đề kinh tế, ngoại giao và an ninh ở nhiều khu vực trên thế giới. Ông cho rằng đó là do Bắc Kinh có mô hình quản lý khép kín nên thế giới nhìn vào họ với rất nhiều ngờ vực. Quan ngại thứ hai, theo lời ông là sự một chiều trong quan hệ kinh tế, tức là Trung Quốc là phía được lợi lớn nhất trong khi phía đối tác lại không được lợi gì, cho dù là sự hạn chế tiếp cận thị trường, tức là thị cận trường Trung Quốc hay là bẫy nợ hay là những vấn đề về hợp đồng. Và điều này chúng ta đã chứng kiến rất nhiều trong thời gian vừa qua. Đó là việc ờ, Mỹ có cuộc chiến tranh rất mạnh mẽ ờ, với Trung Quốc về mặt thương mại. Và bởi vì rất nhiều công ty của Mỹ đã bị cấm tiếp cận vào thị trường Trung Quốc. Và cụ thể có thể những công ty hàng đầu như Facebook, ờ, YouTube và nhiều công ty khác đã không thể cung cấp dịch vụ của họ trên đất Trung Quốc vì bị Trung Quốc áp đặt và ngược lại thì Mỹ và các nước khác không hề áp đặt những công ty công nghệ của Trung Quốc như vậy có thể vẫn bán dịch vụ của họ ở Mỹ hoặc nước khác thì điều đó là không công bằng. Và đây là một trong những điều mà đang được thế giới lo ngại. Thứ ba là chủ nghĩa xét lại lãnh thổ của Bắc Kinh cho dù là ở Biển Đông, hoặc Trung Hoa hay Biển Đông hay là Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ và giữa Trung Quốc với Bhutan. Chúng ta thấy Trung Quốc sử dụng các công cụ dân sự trên danh nghĩa để thúc đẩy các tham vọng lãnh thổ của họ, ông đã nói. Và điều này Việt Nam thấy rất rõ trong gian vừa qua là tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của họ với danh nghĩa dân sự đã lao vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò hơn 4 tháng qua và ngay cả Hải quân Việt Nam và lực lượng chấp pháp của Việt Nam không thể làm gì để có thể bảo vệ được chủ quyền biển đảo của mình và Trung Quốc vẫn tiếp tục ờ, gây ra những việc như vậy trong hiện tại và chắc chắn ở tương lai khi họ quân sự hóa các đảo thì sẽ còn rất nhiều ờ, những ờ, cuộc khảo sát như vậy sẽ ngang nhiên đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nơi họ cho rằng đấy là lãnh thổ của họ. Và bản thân Trung Quốc cũng coi thường luật pháp quốc tế và bản uh, khi mà chính họ cũng đã ký kết những luật pháp này. Đây là hình ảnh tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đây là cái điều mà đã gây căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa từng có. Cuối cùng, điều mà ông thấy xảy ra nhất quán là sự khinh thường các luật lệ quốc tế cho dù là quyền tự do hàng hải, hàng không hay an ninh mạng hay quản lý trị Internet và các hiệp định Nam Cực và Bắc Cực. Mặc dù ông thừa nhận rằng sự vươn lên của Trung Quốc đã thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng và nhờ đó đã đưa hàng chục triệu người trên khắp thế giới thoát khỏi cảnh đói nghèo, nhưng ở Ấn Độ chúng tôi có một số quan ngại cụ thể. Và ngay cả khi buôn bán với các nước thì Trung Quốc thường nhận được phần lợi ờ, nhuận rất lớn ờ, chứ không phải là phía đối tác của họ. Và điều đó chúng ta cũng thấy rất rõ ngay tại Việt Nam thì cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn nghiêng về Trung Quốc và Trung Quốc luôn xuất siêu về Việt Nam. Việt Nam phải mua ngày càng nhiều hàng của Trung Quốc mà không thể xuất và khi xuất hàng sang Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn thì điều đó cũng gây ảnh hưởng đến nông sản và nhiều sản phẩm của Việt Nam. Đây là hình ảnh tại biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ông Jai Khan dẫn ra tranh chấp biên giới với việc Bắc Kinh đòi chủ quyền đối với toàn bộ một bang của Ấn Độ với diện tích tương đương tiểu bang Indiana của Mỹ. Cách đây không lâu, hai nước đã điều binh đến biên giới trước việc Trung Quốc muốn xây dựng một con đường ở khu vực tranh chấp với Bhutan. Lo ngại thứ hai của Delhi là khoản thâm hụt lớn mà Ấn Độ phải chịu trong giao thương với Trung Quốc với con số hiện nay là 50 tỷ đô la Mỹ, tức là tương đương với toàn bộ ngân sách quốc phòng hàng năm của Ấn Độ. Thì như vậy là buôn bán với Trung Quốc thì chỉ có mua nhiều mà bán ít và Trung Quốc mới ít mua ít hàng của những nước này. Có những công ty của Ấn Độ hoạt động rất cạnh tranh ở châu Âu, Mỹ, Trung Đông hay Đông Nam Á nhưng vẫn không thể cạnh tranh ở thị trường Trung Quốc. Ông đã than phiền như vậy. Vì tất nhiên với cái sự tiếp cận uh, các uh, của Trung Quốc dành cho công ty, công ty nước ngoài trong lãnh thổ của họ thì rất khó cho cái hoạt động của những công ty mà theo luật pháp của Trung Quốc khá chặt chẽ và đặc biệt là với những cái hình thức bảo hộ của họ thì sẽ khó thâm nhập thị trường. Và ý tưởng vành đai và con đường của Bắc Kinh cũng gây ra lo ngại và phụ thuộc thêm ờ, vào Trung Quốc từ các chính phủ khác. Đây là hình ảnh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Điều thứ ba khiến Ấn Độ lo ngại là ý tưởng vành đai con đường, viết tắt là BRI, e của Bắc Kinh mà Delhi cho đến nay vẫn tẩy chay và mới đây là từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh BRI e ở Bắc Kinh. Ông cho biết kể từ tháng 4 năm 2017, Ấn Độ đã nêu ra những quan ngại về đầu tư và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc là không minh bạch, không bền vững, không sử dụng nhân công địa phương, gây hậu hại cho môi trường và không phải lúc nào cũng tôn trọng chủ quyền. Cuối cùng, Ấn Độ lo ngại về tham vọng toàn cầu của Trung Quốc. Nếu như 10 năm trước đây, bốn, bốn nước Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil đã làm việc cùng nhau để cải cách các định chế quốc tế sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì giờ đây, ông Tập Cảnh Bình đã từ bỏ chủ trương vươn lên cùng nhau mà trên thực tế đã chuyển sang xem họ là đối thủ cạnh tranh ngang hàng với Mỹ. Ông cho biết như vậy. Và châu Âu cũng đã phải đưa ra các đối sách với Trung Quốc trong thời gian vừa qua vì rất nhiều những công ty Trung Quốc đã sang đây mua các công ty của châu Âu hoặc ờ, có thể có những cái lobby ờ, chính trị ờ, ở những cái nước mà có nhiều tham nhũng và điều đó gây hại cho các nước và các doanh nghiệp của châu Âu. Đây là hình ảnh của bà uh, Odgard chuyên gia nghiên cứu cao cấp về châu Âu ở Viện Hudo. Châu Âu chủ động Về phần châu Âu, bà Otkat, chuyên gia nghiên cứu cao cấp về châu Âu ở Viện Hudo nhận định rằng uh, khối châu Âu không xem Trung Quốc chỉ là kẻ thù mà đâu đó nằm giữa đối thủ và đối tác. Như vậy là không phải là kẻ thù mà chỉ là đối thủ và đối tác mà thôi. Bà giải thích rằng khối châu Âu hiện nay không phải là một thực thể đơn nhất và cũng không phải là định chế đa phương mà là nằm ở đâu đó giữa Cấu trúc này khiến châu Âu có những phản ứng khác nhau trước những thách thức khác nhau từ Trung Quốc. Thì như vậy là châu Âu không phải là một đất nước, ờ, không phải là nơi thống nhất từ từ trên đến dưới. Và chính vì vậy là nhiều nước trong các nước châu Âu ờ, có những cái quan điểm khác nhau và có những biện pháp khác nhau để đối phó với Trung Quốc. Chẳng hạn như trên vấn đề giao thương, một giá trị truyền thống cốt lõi của châu Âu, các định chế của các cả khối đã đóng vai trò chủ chốt trong việc hoạch định chính sách chung mà tất cả các quốc gia thành viên, ngay cả các nước lớn như Pháp hay Đức đều phải tuân thủ dù họ có không muốn đi nữa. Thì đây là một cái điều mà châu Âu đã đạt được. Có nghĩa là khi mà đối với Trung Quốc thì cũng có những chính sách chung và đấy là cái đường lối mà những cái nước trong châu Âu cũng phải đi theo. Và các nước châu Âu đã điều tàu chiến tới tuần tra tại Biển Đông để thể hiện thái độ và sự hiện diện của mình ờ, trước Trung Quốc. Đây là hình ảnh tàu sân bay trực thăng Dismuder của Hải quân Pháp Tuy nhiên trên lĩnh vực an ninh và quốc phòng chẳng hạn như an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đối phó với Trung Quốc, Liên minh châu Âu không có vai trò gì đáng kể mà vai trò này nằm ở trong tay mỗi quốc gia thành viên, bà nói. Do đó, trong cuộc chiến tranh thương lượng giữa thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ở vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ờ, và bà Ockett nói thêm rằng toàn khối châu Âu chỉ phát huy tác dụng trên lĩnh vực thương mại. Khối này đã khởi động một loạt các hiệp định kinh tế, thương mại chiến lược với các nước đồng minh hay đối tác chủ chốt của Mỹ trong khu vực, chẳng hạn như Nhật Bản, Ấn Độ và Singapore. Ở đây hình ảnh để sát các bạn cũng thấy là những cái nước riêng lẽ ở châu Âu như Pháp cũng đã điều tàu ờ, chiến đến để tuần tra ở Biển Đông. Và Nhật Bản thì đương nhiên là cũng không tin tưởng vào Trung Quốc và họ cũng có chính sách riêng để có thể ờ, cảnh giác trước ờ, cái nước lớn này. Đây là hình ảnh của dãy đảo trong vòng tranh chấp người Nhật gọi là Senkaku và người Trung Quốc thì gọi là điếu ngư để gần lại các bạn sẽ thấy uh, cái dãy đảo này nó cũng nhỏ nhưng mà ở đây đã xảy ra tranh chấp liên tục trong thời gian qua giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Nhật quả quyết. Còn đối với Nhật Bản, nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở quần đảo Senkaku, tức là điếu ngư, trên biển Hoa Đông, ông uh, Nagao, chuyên, gia chuyên gia ngân tích, phân tích và khách mời ở Viện Houston cho biết Tokyo hoan nghênh Mỹ tăng cường sức ép đối với Trung Quốc và thái độ không tin tưởng Trung Quốc sẽ ăn sâu vào giới chức và người dân Nhật Bản. Ông Nago cũng nói rằng mặc dù quan hệ Trung-Nhật đã cải thiện trong những năm gần đây và Tokyo đang chuẩn bị đón ông Tập Cảnh Bình sang thăm vào tháng 5 năm 2020, Nhật vẫn chào đón sự cứng rắn của Mỹ trước Trung Quốc và đó là phản ứng tự nhiên của Nhật Bản. Và Trung Quốc thì xây dựng rất nhiều căn cứ quân sự uh, trên Biển Đông và sử dụng lực lượng quân sự này uh, ngày càng nhiều và khiến cho các nước xung quanh phải luôn cảnh giác và trong đó có cả Việt Nam, Nhật Bản và nhiều nước khác. Đây là hình ảnh ông ờ, Nagao, chuyên gia, chuyên gia nghiên, ờ, nghiên cứu và phân tích khách mời của Viện Hotterson ờ, với bài bình luận của mình về Trung Quốc. Ông đưa ra ba lý do để giải thích. Môi trường chiến lược không thay đổi, Nhật không tin tưởng Trung Quốc và niềm tin rằng Mỹ sẽ thắng Trung Quốc. Ngay cả khi quan hệ Trung-Nhật đã cải thiện từ năm 2017 nhưng các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở vùng biển Hoa Đông vẫn không hề thay đổi. Ông nói và đưa ra dẫn chứng là tần suất hoạt động của các chiến đấu cơ Trung Quốc đã tăng lên 638 lần trong 365 ngày trong năm 2018. Như vậy là họ thống kê rất rõ và chi tiết những hoạt động của ờ, máy bay quân sự Trung Quốc. Ông cũng dẫn số liệu thống kê của một cuộc thăm dò dân chúng mới đây vốn cho thấy kể từ năm 2002 với trên 80% người Nhật có thái độ tiêu cực về Trung Quốc và một cuộc thăm dò tương tự uh, cho kết quả là 85%. Như vậy là tỷ lệ từ 80 đến 90% là theo ông nói là rất điên rồ của một nước dân chủ, ông nhận định và cho thấy đây là con số cực kỳ cao mà ngay cả uh, ít nơi đạt được và rõ ràng uh, thái độ của Nhật Bản và người dân Nhật Bản đối với Trung Quốc là hết sức rẻ rặt. Và Nhật Bản cũng đánh giá các cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn sẽ còn kéo dài trong thời gian tới chứ không thể sớm chấm dứt. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình tại hội nghị G20 ở Nhật Bản vào năm 2019. Về cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ-Trung, ông Nagao cho rằng Nhật không xem đây là khủng hoảng ngắn hạn mà gọi là cuộc cạnh tranh dài hạn và trong dài hạn người Nhật tin rằng Mỹ sẽ thắng. Một ví dụ mà nhà nghiên cứu này đưa ra là Mỹ chi tiêu nhiều hơn cho nghiên cứu và phát triển. Điều này giúp Mỹ có lợi thế trong cuộc chiến tranh công nghệ cao. Riêng trong cuộc chiến thương mại hiện nay, nước Mỹ vẫn có quy mô kinh tế lớn hơn Trung Quốc. Cuối cùng, trong lĩnh vực quân sự, Mỹ vẫn chi tiêu nhiều cho quốc phòng hơn Trung Quốc. Và cuối cùng, các nước dân chủ và tự do đứng về phía Mỹ để kiềm chế sự hung hăng và độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc với mưu đồ đập chiếm Biển Đông. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nhật Bản ờ, Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ ờ, Donald Trump trong một ờ, cuộc gặp Tuy nhiên, Tokyo cũng có những quan ngại trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ-Trung. Ông cho biết đó là vì nhiều công ty Nhật Bản đang làm giàu ở thị trường Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng trước các hoạt động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Do đó, Nhật cần phải tìm cách giảm sự lệ thuộc kinh tế vào Bắc Kinh để tránh bị vạ lây, ông nói. Nhiều công ty Nhật Bản đã chuyển hoạt động và công xưởng từ Trung Quốc sang Đông Nam Á hay Nam Á, ông nói thêm. Ngoài ra, số lượng người Nhật sinh sống và làm việc ở Trung Quốc đã giảm từ 150.000 người vào năm 2012 xuống 124.000 người vào năm 2017. Trái lại, số người Nhật sống ở Mỹ đã tăng lên từ 210.000 người lên 226.000 người trong cùng giai đoạn. Ông dẫn chứng như vậy. Nhật ủng hộ chính sách cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc và sẽ đứng về phía Mỹ, ông nói thêm. Và trước các diễn biến trên thế giới, Trung Quốc ngày càng bị các nước siết lại chính sách của mình để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội lây lan, gây tác hại cho nền dân chủ và tự do mà hàng triệu người đã phải ngã xuống, đấu tranh mới giành được. Việt Nam trái lại gần đây bắt đầu cho phép Trung Quốc đưa tiền nhân dân tệ vào các tỉnh biên giới để buôn bán. Cộng thêm luật miễn thị thực cho công dân nước ngoài vào khu vực lãnh thổ của mình sẽ giúp, ờ, sẽ giúp Trung Quốc sớm hoàn thành ý nguyện chiến tranh mềm thông qua xâm nhập thâu tóm và đồng hóa dần cả dân tộc ngàn năm văn hiến. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo.de để nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.